Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Cút cùng bà bếp nha Hôm nay Weekend Cút sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn rất là đặc biệt, rất là thơm ngon của giữa của người Nhật Đó là món trứng hấp à, chawanmushi Rồi, món ăn rất là thơm, béo béo giống kiểu bánh lăng các bạn mà ăn vị mặn mặn rất là ngon các bạn nha Rồi, chúng ta sẽ có nguyên liệu như sau là chúng ta sẽ có là 600ml ờ, nước đá xi các bạn nha và ba quả trứng gà cùng với 3 đến 4 ml rượu sake ngoài ra chúng ta sẽ có thêm tôm các bạn nha mình có thể là khoảng 5 10 con rồi khoảng 50 gram cà đố mình cắt các bạn nha rồi 100 gram gà mình đã luộc và xé sợi các bạn cùng với 5 6 miếng nấm trong cô các bạn nha mình cũng đã cắt luôn rồi rồi ngoài ra đó, nấm thì mình sẽ uh, dùng cái ờ, dao mình sẽ khứa các bạn đó thứ ờ, chéo các bạn đó thứ hình chữ thập á đó cho đẹp các bạn nha vậy là để ờ, lúc mình nấu cái nướng sẽ thấm vào thấm sẽ ngon hơn và ra về gia vị á chúng ta sẽ có là nước tương nhật các bạn nha là 3 ml cùng với ờ, hạt nêm Honda hondashi cũng nhật các bạn đó 3 gram luôn cùng với 3 gram muối các bạn nha đó, rất đơn giản nha đầu tiên thì mình sẽ trộn à, những nguyên liệu như là tương Nhật nè rồi à, Honda C nè rồi muối à, nè à, trộn chung với nhau nha rồi sau đó mình sẽ cho thêm rượu sake vào luôn đó. ok tiếp theo mình sẽ đập ba quả trứng nha các bạn nha rồi mua một quả trứng này ra rồi mình sẽ trộn với cái nước hỗn hợp nước nasi á nãy mình đã à, trộn muối à, nước tương rượu các bạn đó mình sẽ trộn chung hỗn hợp này với trứng và sau đó mình sẽ khuấy đều lên và sau đó mình sẽ lọc qua rây các bạn nha đó cho nó không còn dính những cái à, cặn những cái À, những cái mà gọi là hỗn hợp nước mình được hỗn hợp nước mịn nhất các bạn khi mình nấu á giống kia nấu bánh lăng á nó sẽ rất mịn và rất là thơm và ngon các bạn nha Ờ, và tiếp theo thì mình sẽ lọc hỗn hợp trứng và nước dashi này qua đây các bạn nha đó. Mình sẽ lọc một đây mình sẽ bỏ những cái lợn cợn đi đó. lúc này hỗn hợp trứng rất là mịn luôn các bạn nó giống kiểu bánh lăng vậy đó nha mà dạng ờ, hương vị Nhật Bản các bạn vị mặn á ăn kèm với ờ, đồ hải sản luôn đó à, rất là ngon các bạn nha rất là béo và thơm luôn Ok và sau khi lọc xong mình đã là một tô hỗn hợp trứng nước rượu dashi các bạn thì lúc này các bạn có thể cho rượu vào sao cũng được nha hoặc có thể trộn rượu lúc lúc ra đầu cũng được nha đó, mà thường là rượu nên cho sau cùng sẽ rất là hợp lý các bạn nha không bay mùi rồi bây giờ mình sẽ chuẩn một tô khác mình sẽ cho những những cái à, à, nguyên liệu như nấm thịt gà tôm à, mình sẽ cho vào sau đó mình sẽ cho à, cái cà rốt vào luôn các bạn nha nhưng mà cà rốt các bạn có thể à, hấp hoặc luộc chi chín trước các bạn tại nó luộc khá lâu à, các bạn có thể à, mình nấu mình hấp xong á mình cho rốt xong cũng được sao được các bạn nha rồi bây giờ mình sẽ cho hỗn hợp nước trứng và dashi vào các bạn nha và mình sẽ chuẩn bị mình đem hấp nha ok và mình sẽ chuẩn bị đem đi hấp là kể như là xong rồi các bạn nha mình sẽ hấp khoảng thời gian từ 8 đến 10 phút các bạn nha và lưu ý cứ khoảng 2 3 phút thì mình cứ kiểm tra một lần cho chắc ăn các bạn tại vì hỗn hợp này nó phải vừa chín tới thì sẽ rất là ngon đó, giống kiểu bánh lăng vậy các bạn đó. và sau khoảng 8 phút thì mình sẽ kiểm tra thử nha đó là đây mình chỉ là nó chín rồi các bạn thấy không đó mình sợ bạn thấy không nó là nó kiểu như nó đã hơi rung rung rồi đó bây giờ chín rồi đó các bạn có thể muốn ăn chín hơi cơ thể để thêm hai phút nữa nha và đây là thành quả các bạn rất là tuyệt vời nha rất là ngon luôn các bạn ơi Đó, ăn vào cái vị béo béo nè thơm mùi nước của da si các bạn rất là ngon luôn nước si nước cá ngừ các loại cá hải sản của nhật đó các bạn kèm với nguyên liệu như là thịt gà nè đó, mình đã lúc xương rồi rất là ăn rất là ngon đùi gà mà có da ăn ngon cùng với ờ, tôm à rất tuyệt vời nha ngoài ra sẽ có thêm nấm mông cô cùng với cà đốt nữa cái món này mà ăn kiểu giống như là món tráng miệng sau bữa ăn cũng rất là tốt các bạn nha giống kiểu món canh người Việt Nam á à, nhưng mà rất là ngon của người Nhật ha mà nào mà hết béo thì ăn món này là đúng bài luôn đó các bạn rất là bổ luôn rồi chúc cả nhà có một tuần mới vui vẻ nha hẹn các nhà ở dưới clip sau xin chào bye bye